Hôm nay chúng ta sẽ bảo trì cái bánh uh, à, MTB 26 inch Mavic Mavic Crossmark ST Anh xem chạy cũng uh, khá lâu nhưng anh chủ này anh, anh giữ thì uh, rất là đẹp đạn hơi sượng chút xíu thôi để chúng ta tháo ra xem nó như thế nào những có clip ngày hôm nay thường là đi với à, clip 11 như vậy đi với à, cấu 11 nha các bạn ra lúc nào cũng có cái dòng canh chúng ta nên tháo ra cẩn thận để chúng ta quên á sẽ bị lọt mất rất đẹp các bạn nhìn kỹ nha ở ngoài mấy cây câm này nè ngoài có đâu có clip đi vô nè các bạn thấy cái à, cái khoe không cái khoe dòng thép trắng nè đây là cái này là gài mấy đầu câm nha các bạn khi chúng ta khi họ bắt câm vào nhà sản xuất họ bắt câm vào thì họ dùng cái à, này nè để gài đầu câm không cho đầu câm bị bung ra chúng ta dùng một chìa khóa 14 và một chìa khóa 17 chúng ta nhả con. đây chúng ta xem um, câu clip của uh, bánh này Crossmark ST dùng bốn chó nha các bạn giờ các bạn xem kỹ nha góc độ chó đó góc độ chó của mấy anh chó này nè góc độ nha tiếp điểm á lên dãy chó của mà, trên đùm á rất là nhỏ các bạn thấy không nó không có cao những dòng chó khác các bạn thấy con chó nó lên cao như thế nè nó nặng lắm con này nó rất là nhẹ nha kêu to mà rất là nhẹ bởi có clip nó không làm mất trấn khi chúng ta thả trấn giờ có clip này dùng ổ dùng đạn rất to ổ đạn rất to bằng đạn to thì xe trấn nhiều đối với à, bánh sau này và bánh trước thì rất là tốt nhưng mà không biết nguyên do thế nào mà chủ xe đã nói với tôi là bánh thì khi mà siết uh, à, khóa ti lại đó bánh mì còn rơ chạy dạ, bị rơ thì mà chúng ta xem như thế nào thì các bạn thấy đối với những à, dòng khác những uh, à, đầm mà chúng ta đã làm trước kia đấy thì nó không rắc rối bằng cái mà, mà viết này mà viết uh, Austin này nè các bạn thấy á đã ngổ cứng lớn và dòng chó góc độ thấp và đời cái cốt rất là to và đạn lớn thì bây giờ các bạn thấy hình sau này không hình sau thế này nè nó nó có dải răng nhỏ kế bên thì chúng ta nó tương tự mở giống như à, chúng ta mở đồng hồ vậy chúng ta có đầu kẹp nha chúng ta dựng kìm khoe kìm khoe thế này nè chúng ta bóp lại đây bóp cho nó nằm vị trí nào đó bên đây chúng ta dặn cái cốt mà chúng ta dặn không ra nữa chúng ta dùng cái kèm cao su chúng ta bóp lại chúng ta xây rồi đã ra các bạn nhẹ nhàng hơi cứng nha bây giờ chúng ta dùng cái này các bạn thấy cái này đây này là dụng cụ à, cắt bóng cỏ nha các bạn chúng ta có thể kẹp vào đây mà kẹp không tới nữa chúng ta đưa miếng giải vào kẹp xây cái này dùng để à, cắt ống tiếp à, phục nhưng mà à, cái cốt mà nó nhỏ quá các bạn thì chúng ta không thể nào mà ép được là chúng ta dùng cao su cái này chúng ta không thể nào dùng sắt được chúng ta kẹp là hư răng và những cái lưng này lưng sáng sáng chứ này là những cái nơi mà con của bạc đạn nằm chịu nếu mà trầy xước là bạc đạn chúng ta khó khó vào mà nó sẽ làm cho à, bạc đạn sượng chúng ta dùng cao su nha nó bóp lại chúng ta không dùng được mặt sắt này nha các bạn phải dùng cái mặt uh, cao su rồi xem như chúng ta đã chiều được rồi đó để chúng ta dùng cái kèm mở khoe chúng ta dặn xe ra nhé bít này nè các bạn các bạn thấy có cái dành nhỏ không đó là cái con đó cái này để à, ém vào con mặt đạn ta xả ra chúng ta kiểm tra bạc đạn để thúc cho cái à, con bạc, bạc đạn các bạn để thúc cho cái con bạc đạn nó đi sát vào thì à, chúng ta phải có đầu chịu bên đây để, à, để chúng ta khóa con tán xa tán sau bên kia và nên nhớ những cây ti của những những cây ti dùng cho đùm bạc đạn chúng ta không nên dùng bất cứ gì thép mà chúng ta đụng vào nó hết chỉ có nhựa thôi tôi dùng nhựa tôi kẹp vào nha và dạ, các bạn nên nhớ trong đây nó có phần sắt nữa thì chúng ta cái phần sắt chúng ta để xa ra không cho nên à, đụng tới cái à, phần cái à, cái cốt cái ti đó cái cốt cốt lùm á cốt rỗng đó rồi thì bây giờ chúng ta từ từ chúng ta đưa kèm này các bạn ok này giờ nha chúng ta siết siết ok chúng ta kiểm tra coi nó có nặng không thì thật sự không khi nào mà bó bạc đạn các bạn các bạn có siết cứng đi nữa cũng không bó bạc đạn giữa khoảng cách giữa bạc đạn trong và bạc đạn ngoài xin lỗi giữa khoảng cách giữa đầm ở đầm ở giữa bạc đạn trong và bạc đạn à, phía bên trái và bên phải bên có clip đó thì họ đã đúc cái miếng canh vô rồi các bạn siết thì con với con nó siết nhau nó không ảnh hưởng tới bạc đạn thành ra chúng ta siết hơi khá cứng cứng đây là ống ống nhôm nha cứng không phải cứng như kiểu mà đạn mà đùm mà à, đầm à, Shimano mà có cái tay sắt mấy con sắt chúng ta khóa cái đó là banh cái này nha cứng là cứng so với bạc đạn này nha bạn xem như chúng ta đã xong khi à, các bạn tháo clip ra thì các bạn thấy à, thường trong cổ clip có à, hai bạc đạn trong và ngoài ở giữa là con con con ống á, để chịu hai cái con bạc đạn trong và ngoài thì các bạn tháo các bạn các bạn thấy cái khoe nằm ở ngoài nghĩa là ở trong không có khoe và các bạn khi các bạn tống các bạn ép bạc đạn các bạn ép từ trong ra lấy hai cái một lượt còn nếu ở ngoài không có khoe ở ngoài không có khoe bạc đạn nha thì khoe nằm ở bạc đạn rồng khi chúng ta lấy bạc đạn ra chúng ta phải lấy cái ngoài ra trước mới lấy cái thứ hai còn nếu mà các bạn ép một lượt ép một lượt hai từ trong ra ngoài thì sẽ có khoe trong bị cong bị hư không có miếng mỡ luôn các bạn hết sọc nhưng mà không có dơ tất nhiên là chạy hết mỡ thôi sau khi à, chúng ta vô mỡ bò bật đạn và ép bật đạn ra lại thì chúng ta nhớ gài cái khoe ở ngoài vào trong thì sau khi mà gài vào gài xong rồi các bạn các bạn kiểm tra có khoe nó vào lọt vào hết hết chưa chính xác không thì chúng ta dùng mỏ kèm các bạn thấy xây tới xây lui nè cái khoe nó lọt vào trong nó mới nhẹ còn nếu mà nó nằm chinh mặt ngoài mặt trong thì không bao giờ nó nhẹ nó cứng chúng ta xây không được rồi chúng ta dùng một loại à, nhớt chuyên dụng dành cho à, những dòng chó men này mà sủa dữ là, là xe chúng ta chạy tốt còn anh ta không sủa là anh ta là, là anh ta nằm ngủ là rồi là quen khổ chạy luôn rồi bây giờ chúng ta gắn vào sau khi chúng ta à, gắn clip vào thì chúng ta phải à, dùng chìa khóa 17 và chìa khóa 15 ở đây chúng ta khóa khóa thế này chúng ta khóa con này vào trước cho vào clip xong cho thúc clip cho vừa đủ sau đó chúng ta dùng chìa khóa 17 chiều bên đây thì chúng ta dùng cái à, kèm khoe chúng ta siết xíu bên đây thúc bật đạn thúc kéo cái cốt qua cho đủ còn bên kia bên có clip thì chúng ta chỉ thúc con à, khóa con tán đầu vào để cho có clip sát vào vậy là xong rồi cái con này nha các bạn giờ tới con tán này tán khóa nè con tán này tán sau nó dặn vào trong thúc cây cốt cho cứng xong nó con này sẽ dẫn vào và con này và con này khóa lại